Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt khó giành vé vào World Cup. Trận đấu tranh vé dự World Cup nữ 2023 giữa Việt Nam và Đài Loan đã diễn ra nghẹt thở, hấp dẫn và khép lại với cảm xúc vỡ hòa dành cho các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam với tấm vé lịch sử tới World Cup 2023. Tác giả Phan Ngọc có bài bình luận về chiến thắng lịch sử này đã được đăng tải với nội dung như sau. Việt Nam chỉ còn đường tấn công và chiến thắng mới có cơ hội giành vé trực tiếp đi World Cup. Hiện nay, khí thế của đội tuyển rất tốt, các cầu thủ đều chuẩn bị tốt cả về thể trạng lẫn phong độ. Tôi và các học trò đều tự tin vào một chiến thắng, đó là phát biểu của huấn luyện viên Mai Đức Trung trong buổi họp báo trước trận đấu với Đài Loan. Đây là hình ảnh Bích Thủy nâng tỷ số chỉ vài phút sau bàn gỡ hòa của Đài Loan 90 phút quyết định kịch tính tuyển nữ Việt Nam đã làm đúng như những gì huấn luyện viên Mai Đức Trung nói. Đó là mở ra một thế trận tấn không phủ đầu, đầy khí thế ngay sau tiếng còi khai cuộc. Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và buộc Đài Loan vào thế chống đỡ vất vả trong khoảng nửa đầu hiệp 1 và gặt hái được thành quả với bàn mở tỷ số ngay vào phút thứ 7 của trung vệ Trương Thị Kiều. Bàn thắng ấy đến từ đúng miếng đánh cố định có thể xem là đặc sản của tuyển nữ Việt Nam tại giải đấu năm nay. Việt Nam được hưởng phạt góc bên cánh trái và Tuyết Dung như thường lệ tung quả tạt sắt như rào cạo cho Trương Thị Kiều đánh đầu ghi bàn. Dù có phần chứng lại sau khoảng 20 phút đầu duy trì sức ép lớn về phía Đài Loan, song về cơ bản các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung vẫn là những người nắm quyền kiểm soát trận đấu nhờ tính liên kết trong lối chơi tốt hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên, Đài Loan cho thấy lý do tại sao Họ được xem là một thế lực mới nổi của bóng đá nữ châu Á thời gian gần đây và giành lợi thế hơn trong cuộc đua giành vé đến World Cup so với Việt Nam trước trận. Trong thế trận thua thiệt rõ về tính liên kết tập thể, Đài Loan đã tận dụng tốt điểm mạnh của mình về mặt thể chất và khả năng xử lý cá nhân. Bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 đầu hiệp 2 là điển hình cho điều đó và chỉ hai cầu thủ tham gia tình huống tấn công nhưng mang lại hiệu quả tối đa. Gai Ching-yu đi bóng sọc thẳng vào trung lộ Việt Nam và chọc khe cho Yusan Chu sút dứt điểm góc hạ gục Trần Thị Kim Thành. Đây là hình ảnh trung vệ Trương Thị Kiều, người đánh đầu ghi bàn thắng ngay ở phút thứ 7 của trận đấu. Áp lực lúc này càng lớn hơn với thầy trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung khi đối thủ đang nên tinh thần, còn Việt Nam chỉ còn 40 phút. Trước cùng nỗi lo, thể lực khi ra trận đấu càng trôi về cuối. Thế nhưng Tuyết Dung cùng đồng đội đã sớm đập tan nỗi nói với tiếp tục một tình huống phối hợp tấn công chuẩn mực kết thúc bằng pha xử lý dứt điểm đẹp mắt của Nguyễn Thị Bích Thủy. Lợi thế lại được thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung kéo về phía mình và họ đủ tỉnh táo để biết rằng lúc này sẽ không còn được cho phép một sai lầm nào nữa lặp lại. Việt Nam sau bản vươn lên dẫn 2-1 đã thi đấu tập trung và chắc chắn. Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng rất hợp lý, khiến Đài Loan hoàn toàn bế tắc trong việc gỡ hòa. Tiếng còi mãn cuộc vang lên và cầu thủ Việt Nam lập tức ôm chầm lấy nhau cũng như nhanh chóng cùng ban huấn luyện viên vây lại thành một vòng tròn để ăn mừng chiến thắng lịch sử trước những ngày đầu của năm mới. Mùa một Tết tiểu tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước Trung Quốc tưởng như đã là món quà tuyệt vời nhất dành cho người hâm mộ vào dịp đầu năm. Nhưng không, các tuyển nữ còn làm được nhiều điều hơn nữa với tấm vé đến World Cup 2023 nữ sau một hành trình đầy cảm xúc và phải đối mặt với nhiều thử thách khó nhọc. Đây là hình ảnh tuyển nữ Việt Nam vui mừng sau chiến thắng lịch sử trước tuyển Đài Loan để tiến thẳng vào World Cup 2023. Những năm qua, khi mổ xẻ những thành công của đội tuyển nữ, hai dấu ấn thường được nhắc đến là lối chơi phòng ngự tấn công hiệu quả và tinh thần thi đấu quả cảm. Nhưng đến thời kỳ Asia World Cup nữ năm nay và đặc biệt là vòng play-off với Thái Lan và Đài Loan, nơi Việt Nam luôn bị đặt vào thế buộc phải thắng trong mỗi trận đấu, tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy những bước tiến mới về mặt chuyên môn. Trước Thái Lan và Đài Loan, Việt Nam luôn là những người áp đặt và kiểm soát thế trận. Những tình huống phối hợp của các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung diễn ra mạch lạc, lớp làng, bài bản và duy trì được tính liên tục. Các miếng đánh của Việt Nam tại giải này cũng vô cùng đa dạng, đặc biệt điểm nhấn nằm ở khả năng tận dụng các tình huống cố định. Trong hai trận đấu tranh vé đến World Cup với Thái Lan và Đài Loan, Việt Nam đã liên tiếp ghi được những bàn thắng quan trọng từ tình huống cố định. Cụ thể là các pha phản góc với kịch bản luôn là Tuyết Dung tạt bóng vào rìa khu vực 5m50 cho đồng đội đánh đầu ghi bàn. Điểm rơi phong độ cũng là một yếu tố đáng lưu ý trong thành công vừa qua của đội tuyển nữ Việt Nam, cùng với những khó khăn về lực lượng do Covid-19 trước giải. Việt Nam đã khởi đấu tương đối chật vật và phải trải qua cuộc bám đuổi tỷ số hút chết với Myanmar mới có thể ghi tên mình vào tứ kết. Đó là yếu tố tiên quyết nếu muốn tranh vé đi World Cup. Thế nhưng, kể từ trận tứ kết với Trung Quốc, Việt Nam càng đá càng hay và gắn kết nhất là trong các cuộc đối đầu quyết định với Đài Loan và Thái Lan, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung đều thi đấu trên cơ và áp đảo đối thủ về mặt thế trận. Tấm vé lịch sử đi World Cup nữ 2023 bởi lẽ đó xét ở tất cả các khía cạnh đều là thành quả xứng đáng cho tuyển nữ của Việt Nam. Đây là hình ảnh huấn luyện viên Mai Đức Trung đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023. Trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận cho rằng bóng đá nữ ít nhận được sự quan tâm đúng mực, dù đã có nhiều thành tích đáng nể, đặc biệt hơn cả bóng đá nam. Facebook Nguyễn Danh thì cho rằng bóng đá nữ đầu tư ít nhưng lại có hiệu quả tốt hơn bóng đá nam. Thế nhưng có những giai đoạn còn bị lãng quên. Còn Facebook Hoàng Trọng thì viết như sau. Cần có một cái nhìn tích cực về bóng đá nữ bởi quá nhiều thiệt thòi cho họ không được đãi ngộ như đồng nghiệp nam chí đến thời điểm này thì chính họ đã làm được điều mà bóng đá nam chỉ mơ mà thôi. Đó là đem niềm vui đến cho người hâm mộ. Qua đó làm mở may mở mặt bộ máy của chính quyền. Một lần nữa xin cảm ơn các cô đã đem lại niềm vui cho chúng tôi ở một khía cạnh nào đó khi mọi thứ dần dần như là xa xỉ ở nơi này. Còn Facebook thức võ thì bình luận. Ngày xưa, các bà Trưng, bà Triệu đã chứng tỏ sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam có thể thống lãnh ba quân tử chiến vì đại nghĩa, thì nay đội bóng Việt Nam đã khôi phục hình tượng sức mạnh phụ nữ Việt Nam. Không như thế con gái bây giờ, ngay trên chính đất Việt, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, thậm chí lên TikTok để biết khỏe thần. Tính đến 16 giờ ngày 7 tháng 2, số tiền thưởng của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được là 16,3 tỷ đồng, theo báo Thanh niên chia sẻ. Theo thông tin từ VFF chuyên cơ quan của Bamboo Airways, cũng đón đội tuyển nữ Việt Nam từ Ấn Độ trở về. Đây là hình ảnh đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30 vào hồi tháng 12 năm 2019. Tuyển nữ Việt Nam bước vào Asia Cup 2022 với thiếu hụt lực lượng, số ca mắc COVID-19 tăng cao đã có lúc khiến thầy trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung ở ngưỡng cửa chia tay giải đấu bởi không có đủ cầu thủ để đăng ký. Huỳnh Như cùng đồng đội đã phải ăn Tết ở nơi xa chơi bóng dưới cái nắng đầu giờ chiều trong nhiều trận và vật lộn với bài toán thể lực do trước đó có 18 cầu thủ bị Covid-19. Tuyển nữ Việt Nam bước vào trận gặp Hàn Quốc mới chỉ có một buổi tập làm quen sân duy nhất, phải gặp 3 trong 4 đội tuyển được mệnh danh là trị đại châu Á trong 10 ngày là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Tuy nhiên, khó khăn cũng như ngọn lửa hôn đút cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung ý chí quật cường tuyển nữ Việt Nam có hai trận đấu đáng khen trước Hàn Quốc, Nhật Bản, sút tung lưới Trung Quốc ở tứ kết để rồi vượt qua hai đối thủ đồng cân đồng hạng là Thái Lan và Đài Loan để giành vé tới World Cup. 8 năm trước, nước mắt đã rơi trên gương mặt của nhiều tuyển thủ Việt Nam khi thua Thái Lan 1-2 ở trận đấu tranh vé dự World Cup 2015. Nhưng ở cơ hội thứ hai này, tuyển Việt Nam đã không bỏ lỡ. Với những nỗ lực bền bỉ cùng cuộc cách mạng